0917 317 801 tôi sẽ chốt phí trước cho anh em tham khảo bia hơi trả, trà đá anh em ạ Vâng và cũng không để cho anh em phải chờ lâu nữa thì tôi sẽ đi lấy ngày 24 tháng 12 năm 2021 cho anh em tham khảo tôi sẽ lấy giải nhì chấm 1 tôi bắt con 3 này kết hợp với giải 5.1 anh em nhé 5.1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 tham khảo bia hơi trà đá ngày mai những ai cảm thấy trùng cầu trùng máu thì chúng ta hãy vào tiền bia hơi trà đá không trùng cầu trùng máu thì dừng lại mức tham khảo ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ và tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em tham khảo tôi cũng sẽ đi lấy ngày 24 tháng 12 năm 2021 cho anh em tham khảo đây ạ tôi sẽ lấy giải nhì chấm 1 tôi sẽ bắt con 8 này